Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ giúp về cái uh, solo PUBG Mình sẽ nhảy xuống khu à, cái khu cái cado đi Bây giờ rất là nhiều người lựa chọn rồi

đến được đây qua luôn này lại AKM đây vậy độ ba luôn hay vậy giờ toàn là mini nó không có ca nhỉ các bạn bình thường ở đây có ca bây giờ toàn là mini khu này lúc nào xuống nó cũng phải có một đồ ba ở đây nhưng mà hôm nay là không có riêng cái khu nhà thi đấu này ấy, thường là nó sẽ phải có có một đồ ba nào đó nhưng hôm nay không có đằng kia cũng không có đằng kia là nó có hai sao cái FPS này bắn FPS đi cái dòng thanh AR này có thể gắn vào đây này đó nhưng mà không thể gắn vào những súng slip lớn lần này chưa nút ở trên này cạnh này à? K98 Không phải Này vẫn dùng run đạn nó đâu nhỉ Đây. Đây cái băng đạn của nó này à, hay vậy rồi thiếu một tay cầm đâu điềm tính quá thính ở hướng 255 kìa Wow, đi được thính hai năm năm bây giờ nhả cái gì đi được cơ này sáu đi rồi same kind of people that và tại có thính rơi ở hướng 15 30 này cho nên đi lượng thính không ra đi đi nhỉ kia xem nó có cái hay gì hay không bắn nhau ấy thì phải qua thính tỷ lệ bắn nhau cao chỉ để mình có thể có kill hoặc là mình có thể là mình sẽ ra đi mãi mãi không có ai lựa tôi ra này vừa bắn cũng hay lắm chứa bo 5 à cái này bây giờ nó kiểu như là chơi cái chế độ solo này nó đa số là nó không có việc gì làm cho nên cho đến bo cuối cùng 35 triệu Vua này chắc chắn là sẽ có người này giờ mình lên mình lên nhà này cam đi qua đấy thính mình bắn thôi viên ô oh. rồi thiếu một cái chữ phát thôi như vậy còn mấy viên thôi này phải anh em ơi anh em ở đâu thế 210 kìa Thế có ai đi mà thôi, Đấy Đừng đó nó from boardroom. hướng 210 có thính à? ơ ơ không trúng nhỉ 嗯，đúng ừ. à. hay vậy tí đạn còn thì còn bốt mà chén nước đã ok uống nước đã ơ sao không thấy người nhỉ các bạn nó vào nhặt thính rồi nhưng mà không thể thấy được người Ờ, gần chạy bo rồi vòng vo này rất là nguy hiểm away. nhìn xa một tí là cái map này nó sao cái mobile nó nhìn khó vậy lúc nãy mình nắm thằng ở đây rồi mà để nắm được cái cây bên kia các bạn Nice Hay vậy Tôi 18 kill Đừng tốn quá Ok các bạn nhé bye bye anh em